Xin chào à, tất cả các bác Hiện giờ thì à, mấy anh em à, diễn viên điện tử đối thông đang đi xuống giúp ước làm khu vực nhà hàng khoảng 2 ngày Đấy, Hôm nay có cả anh Sự, anh Sự thì đang lấy một ít đồ đi xuống sau Anh Báo ơi, chọn cho em những hòn to đẹp nhá Nơi hòn hòn kia thì hơi xấu Đấy, Đang chuyển mấy hòn đá đi lên kè nốt bờ ao các bạn Trang trí cái khu vực bờ ao thôi bờ ao thì đã xây xong hoàn thiện rồi Này có cái em sùng đây đấy từ lúc sùng đi hà nội à, về thì về lâu về lâu rồi thế có được bao nhiêu tiền không con bò vẫn tốt chứ béo chứ làm con bò ấy ừ. làm à làm chuồng bò rồi à ừ. ừ thế là tốt rồi đấy bảo vợ ở nhà chăm bò cẩn thận nhá ừ. đấy con bò của cô à, quách tâm đấy ờ, cô gửi uh, tiền cho mua con bò cho nhà hai vợ chồng em Sùng Về thấy bò là vui không? Vui không? Làm chuồng bò ở chỗ nào? À gần chuồng lợn à? Ừ, hôm nào anh lên xem nhá Đấy, hôm nay là anh em xuống đây là giả tiền công nhá Làm khoảng hai hôm thôi các bạn hai ba hôm Con này được này anh Báo Ờ đây này trên khu vực này nhiều lắm Hôm trước ừ, lú to ấy, nó trôi về đây này Ở đây thì dễ đi hơn Cứ theo men men theo bờ này lên thôi Mà không được thì tí lấy xe rùa đẩy em mà Tuyền đi đâu về? Đi lên lán về à? À xem nguồn nước à? được không nếu mà hòn là to quá thì phải khiêng 4 khiêng 5 nhá 6 người cơ mà cánh sự cơ mà cả em điếc mà đấy đặt hết ở bờ ao nha anh pháo ơi đẹp không sung vân vân được vào đây bao giờ chứ nhở Hôm nay lần đầu tiên nhỉ? Ờ, à, tí nữa chưa ăn cơm xong ra đây tắm mát luôn Tắm ở trên này này Nói tiếng Trung Quốc Hòn nào như hòn nào nhỉ anh Sự nhỉ? Công nhân đẹp nhỉ? Đây này tí lấy hòn to này nhá anh Sự nhá không thì khiêng khiêng 6 người cũng được Đây anh Sư ơi Cân và nhá vần ơi Đi cẩn thận nhá Đi để ý nhau tí Không sợ nó rơi vào chân đấy 그, 그, 그보다 그건 안 해야 하니. 응, 인생아. Anh xử lý nữa hòn to phải gập đôi thép vào em mua dây thép nhiều mà. Vâng. Gập ba gập bốn vào. Gập bốn vào đi cho chắc. Đấy đi này nhẹ nhàng mà. Hơi cao. Nhờ. Yeah. Sau đó đau lưng. Ờ, thì hạ xuống cũng dễ đúng không? Đúng rồi. Nhún xuống cái là được. Đúng rồi. Nó khó nét cả mà. Tuột, tuột, tuột. Anh sư đi buộc lại đi, cho xuống đi. Đấy, hòn này có thế đẹp đấy nhờ. Đẹp. Trần tí lấy hòn này lên nhá Trần Hòn này này Hòn này đây <laughs> à. Tí nước khiêng 8 lên xem có lên được không nhá Trần dạo này không gặp nhìn gầy nhờ Dạo này ở nhà làm gì cho... Anh Sự đấy điếc đâu? Hả? Điếc đâu? đi với phê phê rồi Đi vòng phê phê anh cả? À? Vâng Thế là bị lẻ người à? Lẻ người Em bảo tìm đủ 6 người ấy Anh bảo... 6 người cho đủ cặp ấy ờ, Thế gọi thêm ai xuống nữa được không? Vâng Không bây giờ có ai cặp với anh đâu Em thì chịu rồi, có khiêng được đâu Nếu mà em không tay đau thì em giúp anh khiêng luôn Đây anh sư hòn này này Đấy Cục này này Nặng đấy Cục này tí đi 5 người đi 6 người đi nhỉ 4 người Thì em Rồi. Cho thêm ai nhỉ hay là gọi anh đào hoa lên nhỉ Đào hoa lên được Là đủ cặp luôn Đây mấy hòn này đẹp này Tròn vo đây Như trứng khủng long này lắm đấy Chứ nó vắt dày ở đây luôn Ô bên này đầy đấy anh Sư Bảo anh đào sang cũng được Đây là để em gọi để, để em gọi điện cho anh Đào nhá. Vâng, tưởng biết đấy. Biết đây đủ đôi đấy. Thế em gọi anh Đào Hoa thêm. Em anh có lên được không? Anh Đào Hoa là anh Đào luôn rồi. Anh Đào à? anh đào cũng được anh giá mình lại không biết nói chuyện đây Gặp trực tiếp anh không gọi điện lắm. được không Súng ơi Tí lấy hòn này được không Hòn này Hòn đang đứng này <laughs> ba người khiêng được á à? ba người khiêng được hòn này à hòn này máy cổ không cổ được ấy hòn này mà đặt được rồi đẹp nhỉ anh sư nhờ hòn to này này hòn này chắc phải rơi khoảng năm sáu tấn này sờ đến chục tấn đấy Đây như có những hòn to kinh khủng luôn các bạn Cực đẹp luôn Đá nó đặc đây anh Pháo Nó có vẻ đá xít đâu Nó không khác cái đá hoa cương mà Tí nữa gặp đôi dây thép và anh chị ạ Em vừa gọi Không biết là anh có lên được không Anh bảo vâng vâng rồi nhưng mà không biết được Anh Đào ấy Lên để khiêng của anh Sư ấy Một cặp ấy Không thì tí đổi nhau cũng được anh Sư ạ Tí đổi nhau cũng được Đấy đi đi theo chỗ cát đấy Vân ơi đi dễ hơn Trần nhìn thế đâu khỏe phết đấy nhờ Anh Siêu ơi ra đây em bảo này Lại tua thôi à Anh sư ra đây bảo Cứ bảo anh em làm khoảng 2 hôm nhá Ông đắp vào đấy ông là em khác gửi tiền nhá. Vâng. Gửi tiền à, cả lần trước anh làm luôn. Vâng ạ. Mấy hôm ấy. Vâng. Trước anh táo là làm được ấy anh chấm công chưa? Làm vâng. được một một ngày nhỉ? Một ngày đấy. Đấy một ngày mà chôn cái chum ấy. Vâng. Thế tới bảo với anh em là như thế nhá. Ờ, okay. Ừ, làm khoảng hai hôm thôi. Vâng. Chắc mình chuyển hôm à, hôm nay thôi mà mai thì mình kè vào đấy là được. Vâng. Nên là khu vực này nhiều này anh sư này tí đi đường này cho dễ đi này không Đấy. kia cũng khó đi đường này cũng được dốc mình dốc chưa dốc đây hòn dài này này nhiều có, có đi được hòn này không ừ. tám người đi được không ờ. đây Thôi. hai người ờ, bốn người đây này bốn người đi được nhỉ cá này nặng lắm đấy Dễ xuyên cho bốn người Tí nữa tăng cường dây với này Đòn vào Cái này phải có đòn Đi theo cặp thì mới khiêng được Còn để vác một mình là chỉ được loại này thôi Tí nữa loại bé cũng lấy Nhưng mà lấy loại đẹp đẹp này này anh sự này Đấy Này này là vác tay được này Vác vai được Còn những hòn to thì phải khiêng kia hòn này lắp vai nữa nhỉ mấy hòn ở đây dài đẹp lắm anh dựa vâng. mà to quá đây này đấy hòn này này anh chơi màu nó cực đẹp luôn để đoạn à, để đoạn cát đấy anh để à, chỗ mà vàng kia thôi dưới à? không nếu mà chuyển được thì chuyển xuống hẳn dưới đi còn ừ, ừ. cách mấy bước chân thôi mà cứ để đấy đi để đấy chưa cho xe rùa lên không nhưng mà khiêng này thì khiêng đến tận nơi luôn còn anh vác bộ à vác bộ ơi Vác bộ thì hòn nào vác được thì vác nha anh chưa ơi Anh chưa xin chỉ bản thế nữa hòn nào vác được thì vác nhá đừng có cố quá nhá đấy tròn tròn me me này thôi không gây lưng ấy vâng. đi cẩn thận đấy được đấy nhờ trần nhìn thế thôi khỏe phết đấy trần lên anh táo vần cũng khỏe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 đây đi theo đường này dễ đi hơn Ôi, lại rơi rồi nó bị trượt trên phải không à trượt trên nó mới trượt dưới thế lấy cây kia đi ở dưới nước nhẹ mà nhờ lần này xem nó tuột đi đâu được Tí nữa đợi à, Đợi mấy anh em về làm một hòn to này đi xem liệu có được không năm sáu người bê vào thôi mà Vừa đi vừa nghỉ cũng được Hòn nào được nhỉ? Hòn này đi bốn người được không? Đấy Tròn quá, hòn này tròn quá chắc Thế thì à, anh sự này, em thấy một hòn ở trên này này Hòn này màu đẹp lắm Đây Hòn này liệu đi được bốn người không? Đi được Đấy, hòn này Bốn này được Được không? Bốn người mình đi được đấy Cái hòn này chạy đẹp à? Đấy chốc này Mấy hòn này ừ. Ừ, ừ. Xong tí đi đường này Nhưng mà lên đường kia nơi khó nhỉ Thôi cứ đi đường đi Đó thì cho hút hút đây nào Đó thì cho hút nào Nhá tí à, khiêng cái hòn anh đang đứng kia nhá ừ, cho năm anh em nhá bốn năm anh em vừa đi ờ, vừa đi vừa nghỉ chắc là khiêng được nhích từng tí một cũng được không cần vội đâu mà này cứ từ từ làm thôi mà mạ thôi làm đến đâu chắc đến đấy thôi Hôm nay mấy anh em là có mỗi anh Sự là được vào đây rồi nhỉ? Anh Báo cũng được vào một lần nhỉ? À, anh Báo vào nhiều rồi chứ Còn em Sùng, em Vân với cả Trần thì hôm nay vào thác lần đầu tiên các bạn Chưa đi tắm thác Ăn cơm xong đi luôn Cầm. liều được không anh sư đây bây giờ mấy anh em đang khiêng hòn to nhất đây đi theo đường này nhá cẩn thận đấy đây rồi hai hai ông trên kia lấy lấy trần trần trần vào vào giúp sùng bên sùng nó đang hơi cao không có lực dây dài quá anh dựa hay lăn xuống dưới chưa lăn xuống để vòng bằng một nhất đi luôn người mình to cục đá này mà sao không khiêng được nó nhỉ anh gì nhỉ à. người anh chị gần to hơn cái cục này thật chứ đùa đâu làm dĩa bằng cục sắt thật <laughs> ôi dồi cục này dài khoảng uh, mét các bạn Nhờ anh Sư nhỉ? Ừ, tầm 1 mét đấy 1 này đẹp đấy cục này đặt dọc bờ ao thì thôi rồi Đấy là ai, đấy là Cục này tí nữa ừ, chiều em sẽ có ý tưởng luôn, làm chỗ nào luôn. Cho nó thò ra bờ ao cực đẹp luôn. Một nửa vào ờ, ao, một nửa ở bờ. Được chưa? Cố lên, cố lên. Đặt dây vào Đổi sang bên kia này là gọi là trứng khủng long đấy anh chị ạ <laughs> hôm nay mình đi mình đi dạ. khiêng trứng khủng long dạ. khiêng trứng khủng long một tiếng vần về đến nhà được là được vừa đi vừa nghỉ vần cùng này một tiếng về đến nhà là được nhà vần nhà đây bây giờ anh em lựa đường trước đi kia thôi Ừ. Nhích từng tí một thì chắc là được Còn để mà khiêng một hai mạch đi là không được đâu Từ từ nha Cân nha, cân nha Tí anh Táo là rồi đi đi chợ giúp nhá Ví dụ ai mà đang thế đuối ấy à, Người đi trước đòn dài hơn một tí được không à dạ được đấy nha cẩn thận nhá cứ bình tĩnh đi nhá ôi cháu trả tôi sâu không hả là không thập bông này giờ dép rồi Ôi, chắc thì lấy một hòn to này thôi Hòn to đi vất lắm Nếu mà đường nó dễ đi thì bình thường thôi nhờ anh sự nhờ Ờ, chẳng qua đường nó bấp bênh quá nên là mình không có đá ấy Đường mà bằng phẳng thì loại này khiêng tốt 방금 잘 가고 이제 한도 상대야. 이거 아니야. 이거 아니야. 두두두두. 뭐야? nào nào trợ giúp để em giúp anh báo anh báo anh chạy lên giúp vần đi để em hỗ trợ đằng sau này dùng một tay hỗ trợ được nào cẩn thận nha nào lên thả xuống thả xuống nghỉ giờ lao cái hay ngồi nghỉ tí đã nhích từng ít một thôi ờ nghỉ đã không phải vội đâu mà. Nhích từng tí một cũng được. Ở đây cát đầy này anh sự này. Xây cái gì ra súc đây? Lên mùa hơi trên ở đây này. Lên lên công cát đâu. Đúng không? Thế ra nhòn rồi hả? Một, hai, bốn, lên. Lớn nào? của ta mà nhá đấy ạ nếu tôi rồi là có nhà ít con không ít con nhà không này nhà ít con đây này dài đây này cũng nặng hơn nhiều nó dốc xuống rồi anh bao giúp anh xử ấy đầu của anh sư nặng hơn nhiều dài đi đi cùng nhau luôn dài ra hà đấy ngắn anh em cố lên cố lên lấy được hòn này lên là nghỉ sẽ lao nào anh em giúp nhau nào dép cứ để đây đã đi lấy sau nào cúi xuống nào thẳng lên thẳng lên thẳng lên không muốn đây mà ừ. không muốn đây à không muốn Lọt không? Sùng Sùng vẫn cười được kìa Cái nó dậy ha Nặng nó con mình Sùng cái cuộn Cái đầu này nặng phất Không, cái dây kia ngắn Nghỉ nghỉ nghỉ giải lao Ơ từ tờ tờ sư đúng à Sư rồi mà Cái này nó rộng thế này, nặng Cục này mới to bằng người anh báo rồi mà sao cảm thấy nặng đấy nhỉ? Đúng không anh Sư? Không to mà anh báo nhưng mà nặng lắm Ờ Nghỉ đi, nghỉ giải lao đã Tí khiêng tiếp Bình thường mà nhưng mà Được không? Đường nó, nó, nó, Đường khó đi thôi nhỉ? Khó đi thôi Thì đường, cái đường, đường dễ đi là đã cái ở đến nhà đấy <laughs> cho cái giày thấp cho cái giày thấp và dùng ở cái đầu nữa này có có có tôi nó có cứ ngày tới có tôi ba ngày to à, là tôi to cá tố mà cứ lú gì tao mà có tôi có làm kiểu gì nhỉ có tôi đừng phải kêu có tôi đừng phải đi nữa đặt ở đây mắt ờ. vào cái mắt này ờ. nó mong thế này nó cũng trơn số này chắc không mở được mắt đấy hay liều một mạch có đi đến nhà được không? Đi sao sao mình hiểu gần chia đều ra anh chưa ạ nó cân từ từ chỗ vần là thấp nhất đây hình như chỗ vần là nặng nhất hay sao ấy vần là hai đầu kia là nó thấp đầu đầu dưới này nặng hơn nặng à? hơn đầu dưới này nặng hơn nhiều yeah. đầu Đầu anh sư nặng hơn à? Anh sư to hơn, to hơn phải nhận được. Anh sư to béo hơn phải nhận được đầu nặng hơn là đúng rồi. <laughs> à, dịch cho bên này đừng có hai thằng kia chẳng nhau. Đến nhà rồi. đấy Đến nhà rồi. đấy Đến nhà rồi, cố lên. Lên nhà nghỉ ngơi uống nước một mạch đến dưới tôi đơn anh báo chạy vào đây lấy ít nước ngọt đây em đưa tiền này đây nước ngọt cho anh em uống đây quán ở ngay đây luôn nhà sàn này anh mua hết đi 200 nghìn luôn Ờ mua hết luôn 20 chai Uống dần M Mua ở trong tủ lạnh này chưa Bán cho em mấy chai nương Lấy lạnh cho em nhá Đấy sắp kín rồi đây nhỉ Bảo là cho hòn này trên ao cạn à Không Hòn này vẫn để đây thôi Ao cạn không cần đâu Thôi vào nghỉ uống nước đây không như chắc là không như bằng con này ừ, nặng thôi ừ. hòn này ăn thua gì đây này lần trước còn lấy được hòn này này nhưng mà nó lấy ở gần đây không phải đi xuống xuôi lấy đây vào đây uống nước đây anh em ngồi nghỉ uống nước đây mà anh em ơi mà anh em cơ khí ơi cơ xây ơi mời các bác vào uống nước mời các bác uống nước ơi anh xử lấy đi cho các bác uh, thợ xây một lốc này Đấy, lâu lâu mua nước uống đây lấy đi cho các bác thợ xây ơi mời các bác đi các bác thợ xây thở hàng mời các bác nha đây anh em uống đi ai uống được gì thì uống đẹp không bàn này được không Chắc chắn luôn nhỉ Siêu to khổng lồ luôn Bán uống nước chè Vâng Đẩy nó không đổ được luôn Dày hơn 20 phân cơ mà Bây giờ anh em là chơi chiến thuật là đẩy xe rùa nhàn hơn nhỉ Khi anh vắt hơn đấy cứ đẩy xe rùa từ dưới kia lên có đường đến xuống bờ suối hai hòn to này anh bây giờ anh chọn cho em một hòn bằng để em đặt ở đây đây là vị trí này này anh sư ơi đúng rồi một ba hòn trồng lên nhau cao này tí lấy xi si bịt vào chân đây có biết để đâu được đây có một quả này quả này á à? ừ. anh đặt ở đây đi chỗ cây dương xỉ này anh lùi vào đặt ở đây một hòn còn ở trên ở dưới này tầng này là ba hòn một hòn to cao cẩn thận nhá đường để gạch hoa nó vỡ gạch hoa nhá chiếm khủng long anh à, tìm một hòn bẹp đi Xong để làm đáy làm cái này Trồng ba hòn lên nhau cao gần bằng lan can luôn Nó đẹp Còn hòn ấy hai hòn Đấy, Chiều còn bổ sung vào khu này nhiều đấy Anh chưa ạ Khu bờ ao này này Đấy muốn cho vào giữa ao này nữa Sáng anh gửi đi Cứ cứ chuyển đi Thì nữa nghỉ đi xuống nghe em ăn cơm thôi Em bảo à, bố nấu cơm cho Quả này tí cho vào đây Cạnh này Còn nhiều lắm Bây giờ mấy anh em à, thôi nghỉ thôi Đi xuống nhà em trong chiều làm tiếp nhá Đi xuống nhà em ăn cơm Đi, đi luôn đi Hồi xuống nhà anh ăn cơm không? Chiều đi tiến hành làm cho anh nhá ốp trúc nhá ở bên ngoài này trước đi ờ, bên kia thì là vướng các bác đang hàn đủ xe đi xuống không nhỉ đấy rửa chân tay đi nước mát lạnh luôn mát không trần nóng yên không xe của em nữa anh đèo em đi mấy xe Bà anh em mang hết quần áo xuống đây à mang hết bảo là may nằm ngàn nữa mang hết ừ. được rồi tối ngủ nhà em được không sao Thôi chắc giờ ước xin à, kết thúc video nha Hẹn các bác ở video tiếp theo Giờ anh em à, xuống nhà ước ăn cơm thôi Cũng trưa rồi 12 giờ Chiều làm tiếp Đấy, Đá sáng anh em khuôn vác đến đây này Chiều à, cứ anh em là cứ anh bảo anh em làm nhá Vâng ok Chuyển được mấy cục to nữa thì tốt Vâng Không còn đâu lấy xe rùa đẩy lên Các loại cục vừa vừa ấy Vâng vâng mai là tiến hành mình xây trang trí sau nhá Bây ờ, chiều cứ chuyển hết đi một loạt đi Vâng. chuyển nốt à, hôm nay à, lấy lấy thêm, khoảng độ 3 4 cục to nữa đi. Vâng. Mát nhỉ? Vâng. Gió to. Vâng, gió. Đi xe là mát rồi. đi đường này à? Đi đường này đi, cũng gần Kia rộng hơn đường này bé Cũng như nhau mà Đẹp lắm nhỉ Nhà đông đây này, à anh biết ờ, rồi nhỉ? Biết rồi Nhà đông, nhà anh chất